Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha Hôm nay bên Cook sẽ đãi cả nhà một món ăn đầu tiên ở xứ đảo quốc xứ tử đó là món cháo ớt Singapore à, với cháo mềm béo cùng ớt mặn mặn cái cái ngọt ngọt thơm thơm à, rất là tuyệt vời nha ăn cùng với da ớt chiên giòn cũng rất là ngon cả nhà ơi nào chúng ta cùng vào bếp nha nguyên liệu thì à, đây là những chú ớt mà mình đã bắt được ở khu vườn đó. thì ếch này mình đã bắt được và mình đã cấp đông và sau đó mình đã sẽ xả đông và mình sẽ xử lý nha các bạn nha đó. thì ở đây là mình được bốn chú ếch thì được có một chú ếch khá là to khoảng tầm hai hai lạng hai gửi các bạn đó còn mấy chú ếch nhỏ lại khá là nhỏ đó. thì ớt à, thì như ở ngoài hay hay làm thì mình sẽ cắt cắt cái đầu các bạn nha sau đó mình sẽ lột da và cắt bỏ tứ chi ở những cái móng đó các bạn sau đó mình sẽ ờ, cắt thành từng phần khúc khác nhau mình sẽ ngâm muối và mình ngâm rượu các bạn nha để diệt khuẩn các bạn ở diệt sáng đó ok sau khi mình đã làm xong thì đã rửa sạch sẽ các bạn thấy không rất là đẹp nha à, ok đó các bạn rồi những con còn lại thì mình sẽ xử lý lại hơn tại vì nó nhỏ hơn các bạn nên các bạn có thể làm rất là nhanh các bạn có thể để cái à, ngớt này nè dưới giò nước ấm nước nóng á thì nó sẽ không có bị chất nhờn và lúc mình xử lý rất là lẹ các bạn đó chỉ việc cắt cái đầu rồi mình sẽ lột da rất là nhanh các bạn nha và ngớt này nhỏ nên mình lột da rất là lẹ các bạn lột kỳ nhanh luôn mà lù cái là hầu như là đã cái hết bộ da các bạn ok và đây là những chú ếch mình đã xử lý xong các bạn nha đó các bạn hãy cắt nhỏ ra còn những con ếch nào nó nhỏ thì để giữ nguyên một con được các bạn nha rồi ok rồi mình sẽ cho muối vào nước à, mình sẽ ngâm khoảng 5-10 phút các bạn nha sau đó mình sẽ xả lần nữa và mình sẽ ngâm lần hai với uh, ờ, nước rượu các bạn nha à, hai lần để vừa diệt khuẩn diệt sáng luôn các bạn nha chưa kể nó sẽ khử được mùi tanh nữa các bạn nó tanh của ít đồng á ok và nguyên liệu để mình nấu à, cháo là bao gồm gạo các bạn nha gạo tẻ các bạn là 200 gram cùng với 50 gram gạo nếp các bạn nha và một đến hai muỗng lá dứa các bạn đó, ngoài ra sẽ có muối với gừng mà lát mình sẽ cho luôn các bạn nha đó, lúc mình nấu xong mình sẽ cho thì gạo với cái phần nếp á mình sẽ rửa sạch xong mình sẽ để ráo các bạn nha mình sẽ nấu cái phần này với 2 lít nước mọi nha ok bây giờ mình sẽ cho đông 2 lít nước vào nồi mọi nha đông 4 à, cốc đông 500 ml là 4 lần các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ cho cái phần à, gạo tẻ các bạn đó mình sẽ à, để ráo các nha đó. mình sẽ cho vào nấu ờ, với hai đến nước mình nha trong khi đó mình sẽ bắt đầu mình rang cái phần ờ, nếp bạn nha rang vàng cái phần nếp luôn đây mình sẽ cho nếp vào mình rang nó rang vàng nó khi nó nổ bốc bốc lên đó là mình sẽ cho vào mình nấu chung với gạo bạn nha ok nước đã sôi các bạn đó mình đã cho cái phần ờ, nếp vào đó bạn bây giờ mình sẽ cho khoảng một đến hai năm muối vào các bạn nha à, thứ hai là mình sẽ cho một hai lá gừng vào luôn vừa tạo độ mặn mặn á, và có lá gừng sẽ tạo mùi thơm cùng với lá dứa mình cho vào là lúc mình các bạn nấu xong á nó sẽ có mùi thơm dưới rất là ngon các bạn nha nó tuyệt vời luôn đó, nếp sẽ làm cho cái gạo nó có mùi sực sực các bạn đó, nó béo rất là ngon luôn cái nha nha nguyên liệu để tắm ướp ớt đó các bạn mình sẽ có 500g ớt mình đã xử lý xong các bạn nha rồi nguyên liệu sẽ có là đối với lỗ của bạn là khoảng 10 ml các bạn nha tinh ớt là 5 gram cùng với dầu hào là 20 gram và bột nêm gà là 8 gram cùng với hắc xì dầu các bạn nha là 15 ml tạo màu tạo mùi hương thơm rất đẹp các bạn nha và 15 ml dầu mè các bạn nha ngoài ra chúng ta sẽ có là nước tương là 15 ml nha và cuối cùng là đường là cát bạn là 20 gram ok và mình sẽ cho những nguyên liệu này vào đó để mình thành uống các bạn nha ok cháu đã bắt đầu đặt sệt lại các bạn nha đó, lúc này các bạn có thể nấu thêm chút xíu hoặc các bạn có thể tắt lửa để đến hồi nó sẽ nở ra các bạn là ok các bạn nha là rất là đẹp luôn đó ok để chế biến chúng ta đã có cái phần ớt đã ấm ướt nãy giờ nha các bạn nha cũng được nửa tiếng các bạn rồi chúng ta có nước là 150 ml nữa các bạn nha cùng với gừng cắt lát các bạn là 25 g cùng với hành khúc khoảng 15 g các bạn nha rồi cùng với à, hành tím băm là cũng khoảng cỡ 8 gram và hành lá băm là cũng là 15 gram bạn nha nó chia là hai phần phần trái phần nấu ớt các bạn và 15 lít dầu ăn cùng với 5 gram bột năng đó mình sẽ pha với 5 lít nước các bạn nha nó tạo độ sệt cho ớt các bạn và sẽ có 5 tới 15 ớt tùy các bạn nha ăn nhiều cho ớt nhiều nha và 5 gram tỏi băm các bạn nha Ok, đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái nồi đất các bạn đó để mình là nấu à, giữ nhiệt tốt cho ớt các bạn nha nấu sẽ à, vừa là đun và vừa là hấp om ớt luôn các bạn đó thì mình sẽ cho dầu vào à, cái nồi đang nóng mình sẽ phi hành tím và tỏi các bạn nha đó khi mà hai nồi đẹp thơm mình đó mình sẽ cho ớt đã ướp vào các bạn nha đó mình sẽ cho mấy chua hết vào mình sẽ xào cho nó săn lại sau đó mình sẽ cho cái nước sốt vào luôn à, tiếp tục mình sẽ cho nước và ớt, ớt vào để mình nấu vậy nấu thì nó sạch lại thì cuối cùng là mình sẽ à, cho cái hành hành lá cắt khúc vào các bạn nha là chuẩn bị ra món các bạn ok giờ mình sẽ cho nước sốt vào các bạn nha sốt vừa tạo màu ra mùi các bạn rất thơm và ngon luôn các bạn ơi đó, sau đó mình sẽ cho thêm nước vào nữa đó, mình nấu sạch lại cùng với ớt là chúng mình xong món rồi nhé ra ra thì mình chỉ việc uh, cho hành khúc lá khúc vào là xong các bạn đó, lúc mình ra món thì ăn chung với gừng các bạn nha đó đó, bây giờ mình cho ớt nè ớt vào bạn nha rồi đó bây giờ mình sẽ, tiếp theo mình cho nước vào luôn các bạn nha đó ok và trong khi chờ nước sôi nước đã gần sôi thì mình sẽ cho bị bột năng vào nha bột năng mình sẽ hòa với nước và mình sẽ cho vào uh, hỗn hợp uh, cái phần ớt mình đang kho đang nấu này đó là nó sạch lại là ok các bạn nha mình sẽ cho hành khúc vào là xong ok cuối cùng là mình sẽ tắt bếp và cho cái uh, hành khúc vào là xong các bạn nha là mình sẽ là xong phần món uh, ớt đó các bạn đó, nồi ớt kho các bạn kho rồi đó nha ớt thơm và ngon các bạn ơi bây giờ mình sẽ làm cái phần dế chiên giòn các bạn nha mình sẽ chuẩn bị bộ nồi nước sôi rồi mình sẽ cho cái uh, gần vào các bạn nha đó mình sẽ đợi nước uh, sôi mình sẽ cho dế vào các bạn ok và nước đã sôi giờ mình sẽ cho cái da vào các bạn nha mình sẽ luộc trong vòng khoảng hai ba phút các bạn để da nó chín hoàn toàn các bạn nha đó đừng khử mùi à, tanh của cái dế ớt các bạn đó sau khi xong thì mình sẽ tẩm ướp uh, với chút uh, muối tiêu muối uh, nêm với cái phần uh, mắm bạn nha đó. thì mình sẽ nêm vừa vừa đủ thôi bạn lát mình sẽ chấm muối tiêu chanh các bạn nha đó, bạn nào không thể khỏi ướp được mình chấm muối tiêu chanh cũng là ngon các bạn nha ok mình sẽ chờ cho dầu nóng hoàn toàn mình sẽ cho cái dở vào để mình chiên các bạn nha đó, dầu nóng thì dở sẽ giòn và sẽ không có bị à, bị mềm các nha đó, ờ, cái dầu càng nóng thì nó sẽ càng giòn các bạn đó. Ờ, tại vì mình đã luộc chín cái phần da rồi giờ mình cho da vào chiên các bạn các bạn thấy không bắn nó ghê các bạn nha đó, ờ, da mấy nó có mỡ các bạn bắn nó giữ các bạn nha bạn nhớ lưu ý nha các bạn có thể đậy nắp lại hoặc các bạn có thể đứt ra xa xíu rất là nguy hiểm nếu vào nóng các bạn Ok và cuối cùng chúng ta đã có món cháo ếch Singapore rồi cả nhà ơi nhìn ngon không nào đó, ờ, với ếch được kho om rất là mềm rất là thơm đó, ăn vào vị nè có vị nước tương vị xì dầu cùng với các loại ớt các bạn nha cay cay thơm thơm nồng nồng mà rất ngon là cùng với cháo các bạn không không đậm cũng không đỏng quá các bạn nha rất thơm ở dứa luôn nè ăn rất ngon cả nhà ơi chưa kể có tham gia ếch chiên giòn chấm cùng với chanh và lá đông thì quá tuyệt vời cả nhà nha rồi, cả nhà ơi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn cuối tuần với món cháo ếch Singapore và dưa ếch chiên giòn nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.